Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc mão quang, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc cầu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh tang đổ mộc, ngày quý sửu tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hùng. Về nạp âm, tang đổ mộc, kỵ tuổi, đinh mùi, tân mùi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỵ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày xỉu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xông với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn,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 tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sau đại hồng sa, tốt mọi việc, sau thiên ân, tốt mọi việc. Sau sáu trong ngày gồm có sau tiểu hồng sa, sáu mọi việc, sau địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sau hoang vu, sáu mọi việc, sau thần cách, kỵ về tế tự, sau băng tiêu ngoại hãm, sáu mọi việc, sau Hà Khôi, sáu ngoại Việt, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sau huyền vũ, kỵ về an táng, sau ngũ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sau tứ thời, cô quả, kỵ về cưới hỏi, sau cậu giáo, sáu ngoại Việt, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc, và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 25 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhất Tử vi thứ ba ngày 25 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy người tuổi Tý được tam hội nâng đỡ, nên bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi. Bạn thậm chí tìm ra được hướng đi mới cho riêng mình, nhờ vậy hiệu suất công việc được nâng cao hơn hẳn. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể gặp được người có cùng chí hướng trong ngày hôm nay. Hãy nhanh chóng giữ quan hệ hợp tác với đối phương, đôi bên có thể hợp tác ăn ý, giúp tiền đổ về đầy túi. Tuy nhiên, thổ khắc thì cho thấy vợ chồng bạn dễ rơi vào cảnh lục đục. Bạn thường xuyên nảy sinh những nghi ngờ vô căn cứ với đối phương, khiến các cuộc tranh cãi nổ ra liên tiếp. Hãy chú ý cách ứng xử của mình, đừng làm đối phương tổn thương. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, sự nghiệp tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tìm ra hướng mới thực hiện công việc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tìm ra người có cùng chí hướng với mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, vợ chồng lục đục, thường xuyên nghi ngờ nhau. Tử vi tuổi Nhâm Tý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 có quyền khẳng định được vị thế của mình khi ở trước đám đông. Bạn là nhà lãnh đạo tài năng, có thể sắp xếp nhân viên vào đúng những vị trí phù hợp với năng lực của họ. Người làm công ăn lương có thể hoàn thành xuất sắc công việc được giao, khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Cấp trên sẵn sàng giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại là bàn đạp để bạn thăng tiến trong tương lai. Thổ khí vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đã cao tuổi. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế ăn đồ quá cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nhận được sự tin cậy của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, được giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nên quan tâm hơn đến sức khỏe bản thân.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 tương trợ cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi dần rất nhiều. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì có tinh thần trách nhiệm cao, lại có khả năng lãnh đạo khá tốt, có thể đào tạo trở thành lớp lãnh đạo kế cận. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để phát huy năng lực của mình tốt hơn nữa, cũng như tập trung cao độ vào công việc của mình. Đây là thời điểm khá nhạy cảm, chỉ một sai sót nhỏ của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong tương lai. Mộc khắc thổ, vợ chồng ở bên nhau nhưng có thể sẽ chẳng hiểu được đối phương đang suy nghĩ gì. Có thể vì chuyện con cái mà nảy sinh mâu thuẫn. Hai người nên ngồi lại với nhau và bàn luận để tìm ra cách giải quyết thì sẽ tốt hơn là tranh cãi rồi chẳng đi đến đâu. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, công danh sự nghiệp nhận được sự tương trợ lớn. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp tín nhiệm. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ,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 đừng viện lý do công việc bận rộn để tiếp tục đắm mình trong thế giới riêng nữa. Thiên tài trợ mệnh lại đem tới tin vui trên phương diện tài lộc cho con giáp này. Những người luôn chăm chỉ với các công việc làm thêm có thể nhận được khoản tiền lương tương xứng. Mức sống của gia đình bạn đang dần được cải thiện. Cầu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, chớ nên thờ ơ với gia đình của mình. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, có thể phải chịu đựng những tổn thương,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 lại thêm tác động của kiếp tài nên ngày hôm nay công việc của người tuổi này cũng không mấy suôn sẻ. Nếu làm lãnh đạo, bản mệnh có thể nhận ra rằng cấp dưới đang có nhiều bất mãn với mình. Hãy thử tự kiểm điểm bản thân trước khi nổi nóng. Ngày này, đối với người làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên văn phòng cũng dễ gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp do đôi bên không đưa ra được những ý kiến thống nhất. Bạn hãy thử cởi mở hơn trong tư duy và nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau xem sao. Câu quyết cho các tuổi thìn tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, vận trình xa sút tình cảm bị kẻ khác phá hoại. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, gia đạo bất ổn, các thành viên không đủ thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, công việc thiếu phần suôn sẻ, hiệu suất sụt giảm. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, người làm lãnh đạo có thể nhận thấy sự bất mãn của cấp dưới. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, mâu thuẫn với đồng nghiệp do ý kiến bất đồng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 Bạn nhận được sự đề bạt của cấp trên, lại thêm tài năng sẵn có nên dễ dàng khẳng định được vị thế, chiếm giữ được vị trí cao trong tập thể. Tuy nhiên, một số người lại có thái độ dễ dàng thỏa mãn, không muốn tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Tuy nhiên, bây giờ vẫn là quá sớm để dậm chân tại chỗ. Bạn nên tiếp tục cố gắng nếu không muốn kẻ khác vượt qua mình. Hỏa sinh thổ, người độc thân có nhân duyên tốt với các đối tượng khác giới. Thậm chí, hôm nay có người còn nhận được lời bày tỏ tình cảm của người khác, nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bạn nên cho người ấy một cơ hội. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, khẳng định được vị trí trong tập thể. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, nhận được sự đề bạt của cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, không nên thỏa mãn quá dễ dàng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nhận được lời bày tỏ của người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy,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 những kẻ xấu bụng có thể nhân lúc bạn sơ suất để tìm cách hãm hại bạn, khiến công lao của bạn đổ sông đổ bể. Do đó, con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân mình cẩn thận và có cái nhìn đa chiều hơn về mọi việc. Đặc biệt, bạn chớ nên kiêu ngạo, làm mọi việc theo ý mình. Hãy luôn nghe lời khuyên của những người giàu kinh nghiệm và thực sự muốn tốt cho mình. Ngược lại, hỏa sinh thổ cho thấy vợ chồng bạn sẽ có một ngày ngọt ngào với những kỷ niệm được hâm nóng lại. Đôi bên cùng trân trọng khoảng thời gian đã qua và mong muốn có thể tạo ra thêm nhiều kỷ niệm hơn nữa trong tương lai. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, chú ý làm việc không để xảy ra sơ suất. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, cẩn thận kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, hãy có cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, quan hệ vợ chồng hòa thuận,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 ngày mới do ảnh hưởng của cục diện ngủ hành tứ hình xung, thìn tuất sửa mùi gây trở ngại, người tuổi mùi có phần tự tin thái quá trong ngày hôm nay. Bản mệnh cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề nên không muốn nghe lời khuyên bảo của bất cứ ai cả. Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như không chịu suy nghĩ kỹ càng. Bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn trong giao tiếp nếu không muốn làm mất lòng người khác. Tỷ Kiên nhắc nhở những chú dê cần học cách suy nghĩ khiêm nhường hơn. Nếu bạn cứ cậy mình tài giỏi, tự cao tự đại thì có thể hôm nay bạn sẽ nhận được bài học cho những hành động nông nổi của mình. Sai lầm khó lòng có thể bào chữa được. Câu quyết cho các tuổi mụi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, tự tin thái quá, cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, có xu hướng bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của người xung quanh. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa,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 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của tuổi thân. Kiếp tài gây rối cho vận trình ngày mới, làm cho người tuổi thân dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với bạn bè, đồng nghiệp. Khuyên con giáp này nên biết thế nào là đủ, chớ tham lam những thứ không phải là của mình, cuối cùng đẩy bản thân vướng vào rắc rối. Một số người trẻ tuổi có thể đưa ra những quyết định mù quáng trong ngày hôm nay. Bạn muốn chứng tỏ bản thân nhưng lại chưa có cái nhìn bao quát về mọi việc, đó chính là nguyên nhân khiến bạn lâm vào đủ mọi loại rắc rối. Thổ sinh kim, may mắn, những người đã lập gia đình sẽ tìm được cách hiệu quả để hóa giải những mâu thuẫn, hiểu lầm đang tồn tại giữa hai người. Vợ chồng bạn đang dần thấu hiểu nhau hơn, chín chắn hơn trong cách hành xử. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, không nên tham lam những thứ không phải của mình. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, dễ đưa ra những quyết định mù quáng,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 Bạn là một nhân viên gương mẫu trong mắt lãnh đạo, dễ được đề bạt trong tương lai. Thổ sinh kim, với những người đã có đôi có cặp, bạn dễ tìm được niềm vui giản đơn chỉ nhờ những lời quan tâm hoặc những hành động nho nhỏ từ người mình thương. Tình yêu giữa hai người đang ngày càng lớn thêm theo năm tháng. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, nhận được sự yêu mến của mọi người,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 họ lại sai xưa các khía cạnh nhỏ hơn và điều đó khiến bạn cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh nhưng nếu con giáp tuổi này loại bỏ được những lo toan thì sẽ giảm bớt được cả gánh nặng từ tâm bệnh. Do đó, bạn nên tìm tới các trò vui để tham gia, để chơi, tránh việc để tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng tới sức khỏe. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, có thể gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tử vi tuổi bính tuất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 có thể do quá tập trung vào công việc mà bạn có phần sao nhãng trong chuyện tình cảm. Bạn cảm thấy khá thản nhiên, chẳng hề vội vã, cho dù có bị cha mẹ nhắc nhở hay trông thấy bạn bè xung quanh mình đều đã có đôi, có cặp. Thương quan giáng họa, người làm công ăn lương vướng phải nhiều khó khăn trong công việc. Bạn bị cấp trên chèn ép nên khó có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Có lẽ con giáp này cần phải xem xét lại môi trường làm việc của mình. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa,